Địa ốc Firestar xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 10 Đất Kim Đồng phường 6 Diện tích 78m2, thoáng ba mặt Mua bán vi bằng, đóng thuế từ năm 1996 Đất đã đo đạc, có thể làm sổ sách Đường ô tô né nhau, hướng Tây Bắc Đất cách chợ Đà Lạt 2,5km, 800m ra chợ Ngô Quyền, trường học Khu dân cư đông, mặt tiền thích hợp kinh doanh hoặc định cư Giá 2,5 tỷ Đất mặt tiền Nguyễn An Ninh, phường 6 diện tích 613m2, trên đất có sẵn nhà xưởng, sổ riêng xây dựng, đường nhựa ô tô 6m, hướng Đông Nam, đất cách chợ Đà Lạt 3km, gần chợ, trường học, khu dân cư đông đúc, thích hợp kinh doanh hoặc làm nhà xưởng, giá 22 tỷ. Đất Nguyễn Hữu Cầu, phường 12, diện tích 66,7m2, sổ xây dựng Tân Quyền 3 nhà, hướng Đông Nam, đất cách trung tâm Đà Lạt 8km, bán kính 700m, chợ, trường học, cây xăng, khu dân cư đông đúc,